Alo, à, alo, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Lào 80S và kênh Gấu Bử soi cầu, kênh chuyên soi cầu miền Bắc cho anh em tham khảo mỗi ngày. Và lời nói đầu cho tôi thay mặt đội ngũ làm kênh, đội ngũ làm video gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn tới anh em. Chúc tất cả anh em có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc đầm ấm bên gia đình và người thân. Và trước mặt anh em đây là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020. Đúng không ạ? Và dạ, đặc biệt về cho anh em dạng năm số là 28322. Cảng 3 đầu 2 đuôi 2 in anh em bạch thủ đề kép là bạch thủ đề 22 bộ đề 22 cho tất cả anh em Đúng không ạ? Về phần lô tô Lô tô hôm nay rơi tương đối là đều Không có đầu nào cầm cho tất cả anh em cả Đúng không ạ anh em? Đặc biệt đặc biệt là con 00 00 nó đã rơi cho anh em hai nháy đúng không ạ? 00 rơi cho anh em hai nháy Và 74 74 rơi lại cho anh em tiếp tục mình 22 nháy đúng không ạ anh em? Đấy Còn về phần kênh video hôm qua là 80 SMB chốt cho ngày 16 tháng 3 năm 2020 thì tổng đề và hạ dàn thì nó đã không về cho tất cả anh em đúng không ạ về phần đề thì đã trắng bảng cho tất cả anh em còn về phần bạch thủ lô bạch thủ lô 43 và độc thủ lô 34 cho tất cả anh em thì mời tất cả anh em trở lại với bảng kết quả mở thưởng bạch thủ lô 43 và độc thủ lô 34 thì nó đã về bạch độc thủ lô 34 cho anh em tải giải 4.4 cho tất cả anh em thì xin chúc mừng tất cả anh em trên kênh hôm nay đã đánh chết được con độc thủ lô 34 đúng không ạ còn về phần Zalo về phần Zalo thì hôm nay bắt cho tất cả anh em trên Zalo đúng không ạ hôm nay bắt cho tất cả anh em trên Zalo đó chính là đầu bạch thủ lô bạch thủ lô vip 09 bạch thủ lô vip 09 thì nó đã về lộn lại cho tất cả anh em là 90 đúng không ạ hôm nay trên Zalo rất là buồn đúng không ạ anh em cầu kèo thì nó đã bị lộn ngược lại cho tất cả anh em bắt cho tất cả anh em bạch thủ lô 09 thì nó lại về 90 đấy hôm nay thì xin chia buồn với tất cả những anh em mà theo trên Zalo của kênh là 8xsmb đúng chờ anh em còn về phần kết quả mở thưởng hôm nay thì lô rơi lô rơi rất là nhiều đúng không ạ anh em? 8 con lô rơi, lô rơi từ ngày hôm qua cho tất cả anh em. Đấy, cái tuần này mới mới một cái khởi đầu một cái tuần mới thì lô rơi đã rơi lại rất là dày cho tất cả anh em. Còn về phần um, cầu kèo đường lối cầu kèo cho ngày mai thì trước mặt anh em đây là bảng đặc biệt tuần sổ số truyền thông của chúng ta đúng không ạ? Và vị trí cần xét của chúng ta là đây, ngày 17 tháng 3 năm 2020 thì ngày mai nó được ăn tổng ăn bổ từ những cái cửa cầu nào thì xin mời anh em cùng với tôi sẽ đi vào phân tích cái đường lối cầu kèo sẽ đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho ngày mai thì từ cái vị trí cần xét đúng không ạ từ cái vị trí cần xét ngày mai ngày 17 ngày 17 tháng 3 đúng không ạ anh em từ vị trí cần xét ngày mai ngày 17 tháng 3 năm 2020 thì anh em cách lên cho tôi 3 tuần khoảng trống đúng không ạ anh em anh em cách tên cho tôi 3 tuần khoảng trống 1, 2, 3 đó chính là con bạch chủ đề 16 của ngày 18 tháng 2 năm 2020 thì tiếp tục từ con vị trí con bạch chủ đề 16 anh em cách tên cho tôi 3 tuần khoảng trống tiếp đó chính là con bạch chủ đề 97 con bạch chủ đề 97 của ngày 21 tháng 1 năm 2020 đúng không ạ thì con bạch chủ đề 97 này nó được ăn tổng ăn bộ từ cái tay cầu nào cửa cầu nào thì mời tất cả anh em cùng với kênh sẽ đi vào phân tích để đưa ra các cửa cầu để sinh ra được cái hệ tổng hệ bộ cho con bạch thủ đề 97 này hệ tổng là tổng một sau và bộ đề là bộ đề 24 cho tất cả anh em đúng không ạ và cái vị trí cần xét đầu tiên cái vị trí cần xét đầu tiên thì anh em tiến lên cho tôi hai ngày trên đó cách cho tôi một tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đề 74 đúng không ạ con bạch thủ đề 74 ngày 10, mùng, mùng 9 tháng 1 năm 2020 thì con bạch thủ đề 74 này in cho anh em hệ tổng là hệ tổng một sao và bộ đề 24 và nó đã trả trực diện về cho tất cả anh em đúng bạch thủ đề 97 đúng tổng một sao và đúng bộ đề cho tất cả anh em đúng không ạ trả về trực diện đúng tổng một sao và đúng bộ đề đây đúng không ạ và cái cửa cầu thứ hai cửa cầu thứ hai thì anh em rùi về cho tôi một ngày trên đó anh em lấy cho tôi con hai hàng đơn vị của ngày mùng 6 kết hợp với con bốn hàng đơn vị của ngày 13 hai kết hợp với bốn sinh ra anh em hệ tổng là tổng 16 và nó cũng đã trả trực diện về cho tất cả anh em là bạch thủ đề 917 đúng tổng một sau và đúng bộ đề 24 cho tất cả anh em đúng không ạ? Thì tôi sẽ phân tích lại hai cái cửa cầu này đúng không ạ? Thì hôm nay đi ngày đầu tuần đi cho anh em cái cửa cầu nó đơn giản. Đấy cho anh em dễ hiểu. Cửa cầu đầu tiên anh em tiến lên hai ngày trên cách lên một tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đề 74. Con bạch thủ đề 74 in cho anh em hệ tổng là tổng 16 và bộ đề là bộ đề 24 và nó đã trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 97 đúng tổng 16 và đúng bộ đề 24 cho tất cả anh em. Đúng chưa anh em hợp lý chưa ạ? và cái cửa cầu thứ hai cái cửa cầu thứ hai thì anh em từ vị trí con 97 anh em lùi về một ngày trên đó anh em lấy cho tôi còn hai hàng đơn vị của ngày mùng 6 kết hợp với còn bốn hàng đơn vị của ngày 13 hai kết hợp với bốn sinh ra anh em hệ tổng 16 và bộ đề là bộ đề 24 và nó đặt trả về trực diện cho tất cả anh em bạch thủ đề 97 đúng tổng một sao và đúng bộ đề 24 cho tất cả anh em đúng chưa và vị trí cần xét tiếp theo của chúng ta đó chính là con bạch thủ đề 16 con bạch thủ đề 16 hệ tổng 27 cho tất cả anh em hệ tổng 27 và bộ đề là bộ đề 01. Xin lỗi anh em, bộ đề là bộ đề kép 11 cho tất cả anh em, đúng không chị ạ? Thì nó cũng được ăn tổng ăn bộ từ hai cửa cầu như con bạch chủ đề 97 đúng không ạ? Cửa cầu đầu tiên này anh em tiết lên hai ngày và trên đó một tuần khoảng trống là con bạch chủ đề 75. Con bạch chủ đề 75 này in cho anh em hệ tổng 27 và bộ đề 02 và nó đã trả về cho tất cả anh em đó chính là bạch chủ đề 16 tổng 27 và bộ đề kép 11 cho tất cả anh em ok giờ anh em và cái cửa cầu thứ hai cửa cầu thứ hai anh em lùi về một ngày trên đó anh em lấy con 7 ở hàng đơn vị của ngày mùng 3 kết hợp với con 5 hàng đơn vị của ngày mùng 10 7 kết hợp với 5 sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 27 bộ đề là bộ đề 02 và nó là trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 16 đúng tổng 27 cho tất cả anh em được chưa ạ và cái cửa cầu và cái vị trí cần xét cuối cùng của chúng ta cái vị trí cần xét ngày mai cho tất cả anh em mà cũng là cái vị trí mà anh em muốn biết nhất đúng không ạ thì ngày mai ngày mai nó được được ăn tổng ăn bổ từ hai cái cửa cầu các bạn cửa cầu đầu tiên anh em tiết lên hai ngày và cách trên đó một tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đế 91 con bạch thủ đế 91 này in cho anh em một cái hệ tổng các bạn hệ tổng là hệ tổng 05 và bộ đề là bộ đề 14 đúng chưa anh em bộ đề 14 thì nó đã trả về cho tất cả anh em ngày mai đó là cái hệ tổng là hệ tổng 05 cho tất cả anh em thì hôm qua mới bắt cho anh em cái tổng 05 của ngày cuối tuần thì nó đã về 16 xin lỗi anh em ngày bắt cho anh em cái tổng 05 thì nó đã về tổng 49 cho anh em vào ngày đầu tuần thì hôm nay hôm nay tôi sẽ đi lại cái cầu đó chính là cái cầu tổng 05 cho tất cả anh em cho tất cả anh em cửa cầu thứ hai đó chính là anh em lùi về một ngày trên đó anh em lấy con 7 kết hợp với con 3 không ạ con 7 hàng đơn vị của ngày mùng 2 kết hợp với con 3 ngày mùng 9 con 7 đơn vị của ngày mùng 2 kết hợp với con 3 hàng đơn vị của ngày mùng 9. 7 kết hợp với 3 sinh ra anh em hệ tổng là tổng 05 và bộ đề là bộ đề 23 đúng không ạ anh em? Đấy, cái cửa cầu, cái đường cầu về lịch bạch thủ đề ngày mai sinh ra cái hệ tổng hệ bộ là như thế đúng không ạ anh em? Anh em nào hợp với cầu kèo thì chúng ta sẽ bắt theo cái cầu của kênh đưa ra cho tất cả anh em đúng không ạ? Và sau đây xin mời tất cả anh em trở lại với phần chốt số tham khảo ngày mai đúng không ạ chốt số tham khảo ngày mai gấu bự soi cầu và lão 80SMB chốt số tham khảo ngày 17 tháng 3 năm 2020 về tổng đề bắt cho tất cả anh em đó chính là tổng là tổng 05 bắt lại cái tổng hôm qua mà chúng ta đã vị trí trong lại anh em tổng 05 không lót anh em nhé hạ dàn hạ dàn cho tất cả anh em tổng 05 thì bắt cho anh em cái bộ là bộ 00 bộ đề bộ đề 00 bộ đề 00 và bộ

Và tiếp theo đó là cặp 7887 đúng không anh em? 7887. Còn về phần bạch thủ lô, bạch thủ lô ngày mai bắt cho anh em bạch thủ lô 06 đúng không ạ? Bạch thủ lô 06, độc thủ lô, độc thủ lô 912 cho tất cả anh em. Đấy, trên trên trước mặt anh em đây là bảng chốt số tham khảo ngày 17 tháng 3 năm 2020, tổng đề tổng 05 và bộ đề là bộ hạ 00 và bộ 23, hạ dàn 12 số cho tất cả anh em về phần bạch thủ lô bạch thủ lô không sáu và độc thủ lô là độc thủ lô 92 còn những anh em nào mà đang xa bờ loạn số thì anh em kết bạn Zalo kênh 0396300260 kênh Zalo chốt số để anh em vào bờ đúng không ạ thì hôm nay thì trên Zalo thì xin chia buồn với tất cả những anh em trên Zalo và chúc mừng những anh em nào trên kênh đã đánh chén được con độc thủ lô 34 đúng không ạ anh em đấy thì cuối cùng thì cho kênh xin chúc anh em có một buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc đầm ấm và kênh xin dừng video tại đây hẹn anh em ở khung giờ này ngày mai Xin chào tất cả anh em.